bày đặt bê ông linh thuyền mà cứ bày đặt đứng bê mà thể hiện còn mùa mùa mùa nắng là ui mẹ nó nó nóng mẹ nứt cả đầu nứt cả đầu ừ, rồi thật đi đánh rồi thôi nó đánh kiểu đánh cắt thôi chứ nó đánh cái mà nó làm được gì đâu anh hiếu ở đây có những ten không ăn à những ten là sao nhỉ những ten không ăn là sao chúng nó lại cho mấy cái content như kiểu mẹ mình nhai điều khiển hay là lướt cái màn hình đấy anh <laughs> cái zip với lulu đi bot à <laughs> hay là ira này ira ad ta ira lulu ta ừ. ira lulu bot ira lulu yeah dạ. zip mid zip zip bot yeah yeah em không biết meta à? meta meta huấn phèn đang ngoài tích bot mà huấn phèn huấn phèn huấn phèn à ok ok thấy chưa dịch bot sắc tiến tiến lắp à tum tum tum tum tum tum Ờ, rồi, không rồi. flash anh ạ, để tiêu rồi. Ừ, thì đây anh bảo đánh từ từ đợi uh, ăn đầu á lên phập nó cái từ đầu là binh được thì đợi ăn nha đợi ăn nha à là ôn in khó đánh thật xong rồi này xong rồi này slow rồi đó không lát đâu nó là qe đấy nhiều ấy anh ấy okay. để để luôn giúp em cái ông lên xin dưới rồi kìa dạ, kìa lấy chim này anh à nó khó giết quá khó giết quá tí máu à chết không chết khó quá lấy sinh này flat con Ire nó trâu quá anh em ạ nó cầm cái ờ, khẳng phép trâu quá Có của anh từ từ đó anh từ từ đó. Cố lên anh em ơi Cố lên Cảm ơn bạn nào donate cho Duy uh, ờ, 50.000 nhá Kèo 20 mạng không ăn nổi đâu Trời ơi là trời Donate cho Duy kèo 20 mạng nhờ Cái con này bao giờ được 20 mạng Đó luôn đấy chứ Đây à Cố lên cố lên Cái này anh Hiếu lo được Ờ kìa Thế mà để nó giết à Ờ cảm ơn Hoàng Bùi nhé Hoàng Bùi ơi Ờ hello em Mình đang uh, game đầu của chuỗi anh em ạ ở à đâu ở à đâu một win một win chuỗi kim cương này một win này một game này game này game 2 game 2 Cẳng tê nhà bạn nhà đây đây đây đây đây đây lúa về lúa về lúa về lúa về ăn đi cho ông ăn đó cho ông ăn đó ăn đi lại lên à khó luôn đấy tiêu nhở hai anh em chào cờ liền anh em chào cờ liền lên cờ liền ờ, cảm ơn hiển nhá cảm ơn hiển nhiều nhá có lê xin cả có lê xin cả anh anh anh anh đang chạy lên từ nhà hơi lâu Thôi không bắt được em Ghê à Ghê à Ơ Nó flat mà đúng không à? Đây đây đây đây à? đây đây Anh đang lên này từ từ từ từ nhá Từ từ nhá em... Được không đổ mà cái thằng chết rồi Ok Sống luôn Đây đây đây đây để ăn Ai à Thằng thằng thằng ngộ không còn ulti không em nhỉ Mất rồi mất ulti rồi Con mẹ mày khám thế Được, được, anh lo được mà Lo được mà chú em ơi Ok, ok, ok, ok, ok Mày giết em tao, mày giết em tao trả giá Trả giá Kharik Làm lại vũ công anh hiểu á Được, được, đợi, đợi anh, đợi anh Đang lên nè đang lên nè. Ơi, anh sứ giả sao đích, băng luôn đi Được á nó thấy anh rồi nha em cầu hết lực rồi em em cầu hết lực rồi nó mất đúp luôn rồi mất đúp luôn nè một hit cho em kìa một hit cho em kìa ok ok hay rồi hay rồi anh thả luôn đi anh thả luôn đi đây đây đây đây à, mid đâu nhỉ mid đâu nhỉ không thấy nhỉ ke ở đây nhá ke ở đây cho anh nhá đang luyện lại mấy con top mà anh em là mấy con này lâu lắm mới không đánh rồi hầu như mấy con top toàn ngoài con uh, Relax JC ra tôi hay đánh nhưng còn mấy con này tôi ít đánh lắm đang phải hạt hạt lại xương xương nó phải chơi lại những con này chỗ anh hiểu có mưa không mà không em ơi đang nắng em ơi đang nắng người ta ở đây người ta gọi là nẻ cái đầu <laughs> nắng mà nẻ cái đầu luôn hai này con này farm không nổi luôn đam béo á, đang chơi đi next quen mẹ à mày chơi mấy con này sự thật không ai xuống với em luôn à ai xuống đâu à thề mọi người đứng gần lắm luôn đấy chứ Ăn rồng đó Ây à. Ăn rồng cho các em không để đó Ông em biết là ăn rồng rồi nhưng mà binh thằng kia tele sau em mà Thế à, biết đâu, chả thấy à À, ok, ok, từ từ anh em Chết Máu, máu Rồi Sướng, sướng Cú, cú, cú, cú, cú linh mày đặt bê ông linh thuyền mà cứ bày đặt đứng bê mà thể hiện chơi đi sợ gì cứ chơi đi chơi đi chơi đi đây đây đây đây ăn ăn ăn sau nè đánh đây đánh đàn tới đây cứ tới nha được nha cứ tới được đây chết một chết một chết một chết hai chết hai được chưa được em ơi chết hai lùi đi lùi ơ gì vậy gì vậy <laughs> gì vậy vào đây vào đây anh không vào đây anh không mà cái thằng lê sin này thằng lê sin này bóc phép bóc phép rồi được rồi ê ê ê ê ê nó đục hai chục luôn kìa à, cái thằng cái thằng zit này nó farm hơi nhiều nó cướp hơi nhiều anh em ạ cướp hơi nhiều từ nhá chết một chết một chết một chết hai kiệt sức ai à chạy đi đâu chạy đi đâu ui con rít này tính ra mặn phết nhỉ con rít này mặn quá anh em ơi con con con irai kìa đây đây ăn đây ăn đây chạy đi cứ chạy đi cứ chạy đi cứ chạy đi chạy ờ. như nó ở đây hay sao nè biết mà không rồi đó không rồi đâu anh hiểu không à tele em à gì á nó có đau tim hay không chưa được Ôi trời không, ơi không phải nó có cái ờ, kháng phép cái nhắn phụ á mất hết số ăn luôn giờ thế giết người ta ai người thì người ta giết ngược cậu săn được AMA Ờ, áo trần mây Cái sao mang phi tiêu á Mang phi tiêu là cái này á Mưa kiếm á, được mà Con con con con này là cầm cái cái đấy mà em Chứ cầm cái gì Rồng, rồng Rồng mê, rồng ba lên kéo, rồng ba lên kéo ấy Rồng ba lên, rồng Ok Không biết GTA mở là tính Lúc game vào chơi luôn hả? Hai, hai tiếng rưỡi rồi Cũng được, em cứ vào chơi đi Ủa, cái góc đẹp, cái góc đẹp, cái góc đẹp Cái góc đẹp Cái góc đẹp Sao? Mày Anh, anh, anh, anh thả cho con sứ giả này à... Chơi nghe này thả nó... con đi thuê ta dịch này nó clear nhanh quá anh ơi chạy cứu ly thằng đi đâu Thằng xa Được lắm em mày Đây đây đây đây đây đây đây đây Được không Baron đi Baron nè Baron nè Baron nè Baron đi, Baron đi, Baron đi, Baron đi. Baron này, Baron này. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Đây là rồng. À, thôi Baron đi, Baron, Baron đi, Baron. Nó biết đó nhà, nó biết mình ăn đấy nha. À, cú công Đây, cú công, cú công nửa máu kìa, cú công nửa máu kìa. Cú công đi đây không ăn gì đâu, có khi nó không làm đánh anh ạ. Đấy linh xin này Em cản linh xin nhá Được rồi ok ok rồi ok rồi Rồng luôn em ơi 30 giây à. Ghê à Cái thằng này Chết một chết một chết một Chết một chết một Đây là anh có anh anh anh đánh ngược lại nè anh đánh ngược nè máu nè Được không Ok bro mà thằng thằng thằng zit này biết chơi quá Rồng anh, anh cả mọi người đẩy đi em follow cho ok ok em đẩy không mà zit nó đẩy ra hết rồi Thôi ờ, ăn đi tôi, tôi, tôi ăn em ăn đi về ăn đi về ăn mình chia thằng zit ra là win nè cứ bắt nó đi đi okay, ra là win nè ba một đi cộng một game này là mới hai win thôi vào thì phản kích á phản kích cũng được con này nói chung là hai hai đồ là anh em thích lên cái gì lên anh em chết rồi bốn bốn bốn dưới ra em ơi bốn dưới ra em ơi trên em chỉ có một thôi rồi hai hai hai hai kéo lính lên phải không À con rít này đau quá kìa ba dưới rồi ba dưới rồi hai dưới rồi ok ha em en rồi em en nơi rồi legendary cái cái gì đây bro em thôi em ơi gì gì gì lo chính chính nhá